Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh tút của Hoàng Xe và mình Hoàng Giang đến từ Hoàng Xe com. Trong video trước, Hoàng Xe đã chia sẻ cũng như hướng dẫn cho bạn cách chúng ta đăng ký chiến dịch cũng như là tạo link rút gọn kiếm tiền ad chơi trên cả điện thoại cũng như là trên cả máy tính rồi được chưa ạ? Thì bạn nào chưa xem video đó, mình sẽ để link video ở dưới phần ờ, mô tả nội dung của video nha Và trong video ngày hôm nay, Hoàng Xe sẽ chia sẻ cho bạn top 4 ờ, nhóm chiến dịch ad chơi dễ kiếm tiền nhất, hiệu quả nhất mà người mới bắt đầu kiếm tiền với ad chơi nên chạy nha. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu video này sau phần intro. Thiếu đầu tiên nhất, tất nhiên rồi, bạn sẽ tiến hành à, truy cập vào mục à, chiến dịch của chạy nha. Vào nhóm chiến dịch đầu tiên, mình muốn à, chia sẻ cho các bạn mới bắt đầu chạy, các bạn nên chạy chiến dịch dịch vụ tài chính cho mình nha. Và đối với nhóm chiến dịch ngành hàng dịch vụ tài chính này thì bạn quan sát này, là hiện tại đang có tổng 77 chiến dịch trên hai chơi nha. Bước theo thì bạn sẽ tiến hành nọc cho mình những chiến dịch ờ, thuộc loại CPL hoặc là CPQL nha. Vì sao mình khuyên các bạn lại nên chọn những chiến dịch ờ, loại CPL và CPQL? Vì những chiến dịch này ấy, như mình chia sẻ ở video trước ấy, về ờ, các thuật ngữ cơ bản cho ai chơi thì khi hàng họ đăng ký chiến dịch của bạn ấy mà có loại CPL hoặc CPQL này họ chỉ cần điền thông tin cũng như là hoàn thành form đăng ký là bạn đã được nhận hoa hồng đây rồi nha. Đó như chiến dịch ở Doctor Đồng này thì có loại là CPL và hoa hồng bạn nhận lên tới là 125.000 đồng luôn nha. Và cũng tương tự thế đối với chiến dịch à, loại CPQL này, ví dụ như đây là tin vay này. Còn đối với những chiến dịch à, loại CPS như à, Senmo hay là Moneycat rồi Tamo chẳng hạn ấy, thì khách hàng ấy, họ phải thỏa mãn các điều kiện là điền thông tin hoàn thành form đăng ký và được bên dịch vụ tài chính này giải ngân thì bạn mới có thể nhận được hoa hồng ở đây nha. Cho nên vì thế những chiến dịch CPS này thì chúng ta sẽ khó kiếm hoa hồng hơn những chiến dịch CPL này. Và tất nhiên tương với nó là những chiến dịch CPS này thường chúng ta sẽ được hoa hồng nhiều hơn những chiến dịch CPL này nha. Đó như đây bạn có thể quan sát này là Senmo, Malikat cũng như là Tamo rồi Tiền ơi này lần lượt có mức hoa hồng là 190.000 rồi 290.000 hay là 340 rồi 365 so với 125 này rồi kéo xuống tiếp này bạn có thể nhấn vào xem thêm này nhá loại à, CPL thì thường sẽ có hoa hồng thấp hơn nha đây như đây là 20.000 đồng cho đơn là CPL này hoặc là 320.000 đồng cho đơn là CPQL này CPQL là những tệp khách hàng có thông tin chất lượng hơn nha Ok thì ở mục à, loại này bạn sẽ chọn là CPL cho mình sau đó nhấn vào tìm kiếm này thì hiện tại trên AJ đang có 10 chiến dịch à, dịch vụ tài chính thuộc loại CPL nhá đó bạn có thể là chạy các chiến dịch này để chúng ta có thể à, nhận được à, những đồng hoa hồng đầu tiên nha tương tự thế là CPQL này thì có 14 chiến dịch nha Ok thì đó là chiến dịch đầu tiên mà mình khuyên các bạn mới lên chạy đó chính là chiến dịch dịch vụ tài chính Tiếp theo nhóm chiến dịch thứ hai mà mình à, chia sẻ cho bạn mới lên chạy đó chính là nhóm chiến dịch à, mobile app tức là cài đặt app nha. Ở đây thì chúng ta chủ yếu cài đặt các app ngân hàng. Đó bạn thể quan sát thế này là app à, Tinex của ngân hàng MSB tức là ngân hàng hàng hải này. Rồi app kết của ngân hàng VPBank Việt Nam Thịnh Vượng. Rồi app mới banh của ngân hàng Quân đội hay là VPBank của ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng này. Kéo xuống tiếp là ví điện tử VNPay này. Rồi T-Bank tức là ngân hàng Tiên Phong này hay là MSB của ngân hàng hàng hải nha chúng ta xem thêm này đó OCB của ngân hàng à, Phương Đông này thì đối với nhóm chiến dịch à, cài đặt thì bạn lưu ý cho mình nhá, có những app thuộc à, hệ điều hành Android này hoặc là hệ điều hành iOS thì bạn nhớ là đăng ký cũng như là chia sẻ link chính xác hệ điều hành cho khách hàng của bạn nha dụ khách hàng của bạn dùng iPhone thì bạn nhớ chia sẻ đường link thuộc hệ điều hành iOS nha đó chứ bạn chia sẻ đường link của Android mà khách hàng của bạn ấy sử dụng iPhone họ đăng ký qua là link Android này thì bạn sẽ không được nhận hồng đâu nha Ok thì đối với nhóm à, mobile app tức là cái là app này thì hiện tại trên AJ đang có 43 chiến dịch. Các bạn quan sát góc phải trên cùng này, các bạn cứ bấm vào mục à, tốt nhất cho mình thì những app nào dễ kiếm hồng nhất thì sẽ ở bên trên nha. Ok thì đó là nhóm chiến dịch thứ hai các bạn mới lên trại. Tiếp theo nhóm chiến dịch thứ ba mà các bạn mới lên trại ấy, đó là nhóm chiến dịch à, thương mại điện tử nha. Ok thì ở trên chơi thì có rất nhiều các sàn thương mại điện tử ờ, nổi tiếng rồi như ờ, Shopee này, rồi ờ, Lazada hay Tiki này. Đó các bạn thể quan sát thấy nha. Đó thì đây các bạn sẽ tiến hành à, chạy các chiến dịch này cho mình nha. Như sàn thương mại điện tử Tiki này, hay là Shopee, rồi điện máy xanh này, cũng như là Lazada, rồi thế giới di động này. Ngoài ra có cả Eureka nữa nha. Ok, nếu các bạn không tìm thấy thì các bạn có thể search ở trên đây này là Eureka này. Đó, Eureka học từ chuyên gia này đây các bạn có thể chạy thêm chiến dịch ờ, Iluka học từ chuyên gia này cũng được nha bên cạnh đó chiến dịch ờ, Kila thì cũng tương tự này Ok thì đó là nhóm chiến dịch thứ ba mà các bạn mới lên chạy Cuối cùng này, nhóm chiến dịch thứ tư ấy, đó là chiến dịch về loại uh, ờ, DAC nha. Thì đối với nhóm chiến dịch uh, DAC này ấy, thì Achei đã làm riêng một app uh, có tên là Dimody thì ở trong video trước ấy, mình đã chia sẻ hướng dẫn cho bạn cách chúng ta tải cài đặt app cũng như là sử dụng app Imodi như thế nào thì bạn nào chưa xem video đó ấy, mình cũng sẽ để link video ở dưới phần uh, mô tả nội dung của video nha Ok thì đây chính là giao diện của app Dimodi thì như mình chia sẻ đây là app à, dành riêng cho chiến dịch à, DAC tức là Direct to Customer nha bạn nào chưa biết cũng như là chưa hiểu về thuật ngữ đó ấy, thì mình cũng sẽ để link video chia sẻ các thuật ngữ cơ bản được sử dụng cho chơi ở dưới phần mô tả nội dung của video nha